kính chào quý vị khán giả kính mến để tiếp tục chương trình đọc bài thi văn giáo lý của Đức Chuyện Quỳnh thứ giáo chủ 487 Phật luôn quý ơi. Kẻ dự mưu Biết Đức Thầy là một người tài ba lỗi lạc, có sức ảnh hưởng phi thường. Đấu tranh bằng các biện pháp quang minh, họ thấy không thắng nổi được Ngài. Buộc họ phải dùng đến âm mưu đen tối, miễn sao loại được Ngài ra khỏi chính trường mà kẻ tham quyền cố vị bằng mọi thủ đoạn độc tài, họ không muốn có bất cứ người thứ hai nào trong lãnh địa cát cứ của họ. Đức Thầy cũng đã biết rõ âm mưu ấy. Nhưng nếu Ngài đưa ra bằng chứng theo thực tế, Ngài đã thuần hóa kẻ dự mưu, thì người ta cho rằng bằng chứng một chiều không xác thực để quy kết ai là kẻ chủ mưu. Chỉ có những lời kể của chính người trong cuộc như dưới đây mới làm cho vấn đề đen tối được sáng tỏ. Người vợ kể rằng, trong chiến khu miền Đông, thuộc hành dinh của bộ đội Liên quân Bình Xuyên, một buổi tối nọ, chồng tôi về nhà, thấy anh có vẻ mặt và cử chỉ khác thường, linh tính như có chuyện chẳng lành. Tôi cố gắng hỏi đôi ba phen, thì anh ấy mới cho biết. Tôi vừa nhận của người ta số tiền khá nhiều, để nhận công việc hạ sát thầy Tư Hòa Hảo. Nghe xong, Tôi vô cùng khiếp đảm, cố ngăn cản anh B, chồng của tôi. Anh đừng có đụng vào chuyện tài trời đó. Thầy Tư Hòa Hảo là người đức hạnh cao cả, hết lòng thương dân mến nước. Nay ngài xả thân vào bưng biển, cũng là để kháng chiến chống giặc xâm lăng, cứu dân đổ thế. Một nhà cách mạng chơn chánh như vậy, sao anh nỡ đang tâm hạ thủ cho đành? Nếu vì tiền mà bàn tay anh dính máu, thì sẽ gây hậu quả chẳng lành cho cả gia đình, vợ chồng, con cái. Mong anh đừng nhúng tay vào điều tội lỗi. Anh ấy cũng im lặng không trả lời tới lui gì hết. Tôi biết tính khí của chồng. Khi đã quyết chuyện gì thì khó lòng mà lai chuyển. Đêm đó, chờ khi anh ngủ say, tôi lén tháo hết đạn trong cây súng của anh. Sáng sớm thì anh đã lên đường để mai phục, chờ sẵn nơi Đức Thầy sẽ đi qua khi gặp được Đức Thầy. Anh thấy đúng cơ hội ngàn năm một thuở. Định ra tay, thì Đức Thầy đã đưa tay ngăn anh ta lại. Và Ngài nghiễm nhiên cho biết. Mới 21 tuổi, sao dám nhận tiền đi giết người? Bộ anh không sợ quả báo sao? Thôi, cây súng anh không còn đạn đâu mà tính hạ sát tôi. Tuy tôi đi một mình, nhưng vẫn có người theo sau bí mật bảo vệ. Anh đừng ra tay. Không nên diệt mà còn mang họa. Anh thử nhìn ra phía sau. Anh bê liếc ra phía sau, thấy có hai chiến sĩ trong tư thế sẵn sàng. Anh bỗng phát khiếp vì lời Đức Thầy nói không sai, không phải đơn giản là lời hù dọa. Anh nghĩ tới khi anh ra tay, súng anh không nổ, mà tích tắc theo phản xạ của hai người bảo vệ, thì mạng anh chết đến mấy lần. Anh thấy thầy Tư quả là bậc siêu phàm độ lượng tầm cỡ cao xa hơn anh tưởng quá nhiều khi thấy kẻ dự mưu đã thực sự phản tỉnh đức thầy khuyên giải tiếp thêm tôi có sứ mạng dạy đạo cứu đời vì nước vì dân chú không thể ra tay với tôi được đâu từ đây ráng ăn ở hiền lương lo tu nhân tích đức chớ làm liều như vậy nữa nghe vậy là anh bê chồng tôi khi về nhà khí thế không còn, ngồi kể lại hết đuôi đầu, với một vẻ hết sức là ăn năn hồi tỉnh, lại thẫn thờ quảng hút như người mới được thoát cơn thập tử nhất sinh. Không lâu sau, hai chúng tôi nhất trí cùng nhau đến xin Đức Thầy để thọ giáo quy y. Hôm nay, thành khẩn thuật lại chuyện này như là một cách thể hiện sự chuộc lỗi cho sự mê muội của mình đã dự mưu xúc phạm đến bậc đáng tôn

lúc Đức Thầy đang tham gia kháng chiến ở miền Đông, cùng ở chung trong bản doanh của ông Mười Trí, chỉ huy Liên quân Bình Xuyên. Được tin tình báo cho biết, quân Pháp sắp tấn công Liên quân tại căn cứ rừng sát. Anh đại đội trưởng Thoại, bên lực lượng dân quân, dân xã và anh Hồ phân công cho tổ 3 trên 3, 4 giờ sáng, lo nấu cơm sớm để di quân tránh máy bay ném bom. Lúc này, nước trong đồng bưng bị phèn chua không uống được. Mỗi ngày phải đi mua mía, chặt mỏng, nấu với đường phèn, lờ lợn cho dễ uống. Đến 5 giờ chiều, Đức Thầy đi công tác về, cho tập hợp đơn vị lại, theo từng trung đội, đứng hàng dọc. Ngài đi rảo bước từ đầu hàng, vừa đi vừa hỏi. Chiến sĩ nào sáng nay đi mua mía, bước ra ngoài hàng cho tôi hỏi thăm. Đức thầy đi vừa qua khỏi chỗ anh Thoại, trung đội trưởng đứng, thì ngài quay trở lại. Thì anh Thoại đã ra khỏi hàng đứng nghiêm và dạ thưa. Thưa thầy, là tôi. Đức thầy hỏi. Anh thuật lại chuyện đi mua mía thế nào? Anh Thoại tường trình sự việc. Thưa thầy, ở đây nước vàng chua, nên mỗi ngày vào buổi sáng sớm, phân công một chiến sĩ đi mua mía về nấu với đường phèn uống đỡ. Sáng nay là tới lượt tôi đi, Đến chỗ đám mía thì ông hai chủ mía không có trong trại. Tôi đi vòng quanh mấy lượt kêu lớn, nhưng không nghe ai lên tiếng. Nên tôi mới nói thật to rằng, Ông hai ơi, không có ông ở đây, ông cho tôi xin ba cây mía về nấu nước cho anh em binh sĩ dùng nghe ông hai. Nghe đến đây, Đức Thầy mới chỉ dạy. Thường thì mình mua ba cây mía giá bao nhiêu là mình đã biết, thì mình để số tiền trong trại hoặc để tiền lại tại gốc mía là mình quang minh chánh đại, chứng tỏ bảo an hòa hảo có đến mua mía nên để tiền lại đây. Còn anh bẻ mía vô điều kiện, chủ mía cho là mình ăn trộm, vì vậy tôi phạt anh quỳ một cây hương. Dân trong dùng nghe được cách tức thầy huấn luyện quân dân, từ đó tăng thêm lòng tin tưởng, không sợ dân quân lạm dụng của cải, tài sản nhân dân Họ thân thiết với chiến sĩ như cá với nước và sẵn sàng góp công, góp của với dân quân trong thời gian sống cùng nhau trong kháng chiến. Theo ông Nguyễn Hữu Liêm, phòng vệ Đức Thầy. Chuyện thứ 489 Chia sẻ Cũng trong năm 1946, tại chiến khu miền Đông, Đức Thầy không những dạy và kỷ luật nghiêm khắc những chiến sĩ xâm phạm của dân để giữ đậm đà đúng nghĩa tình quân dân cá nước, mà Ngài còn thể hiện sự chia sẻ vật chất nhu yếu cùng nhau để thắm tình huynh đệ chi binh trong một trường hợp như sau. Năm Bính Tuất năm 1946, Đức Huỳnh Giáo Chủ đang cùng sát cánh chiến đấu chống thực dân Pháp với Liên quân Bình Xuyên trong chiến khu miền Đông. Trong Liên quân Bình Xuyên, từ chiến sĩ tới cấp chỉ huy đều khét tiếng anh hùng trong giới giang hồ. Từng là anh chị, hùng cứ nổi danh trong làng giao búa. Họ chịu khép mình vào hàng ngũ của Bình Xuyên, thì tính gan dạ và xã thân ý đã giúp Bình Xuyên lập nên những chiến công oanh liệt lẫy lừng. Với thành phần tứ chiến anh hùng, gan góc và không kém ương ngạnh là vậy. Song, sống chung với dân quân hòa hảo, họ lại tỏ ra thương kính người thủ lĩnh là Đức Huỳnh giáo chủ, với một dáng dấp và phong cách thì đỉnh đạt mà tấm lòng thì từ ái bao dung, nghiêm nghị nhưng khoan hòa, thân thiện. Mỗi khi được đồng bào và tín hữu từ các tỉnh miền Tây tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men hoặc các mặt hàng nhu yếu trong đời sống bưng biển, Đức Thầy Đích Thân mang đến, chia sẻ cho anh em trong đơn vị Liên quân Bình Xuyên tại khu 7. Trải nhiều lần như vậy, nên chỉ huy và binh sĩ rất thương mến thân tình và sống chết có nhau. Nên khi gặp Đức Thầy sang bên họ, giao lưu hay ủy lạo, thì ban tham mưu cấp trung đoàn, nói bông đùa, nhưng vui vẻ rất thân thiện. Mỗi lần đến thăm anh em chiến sĩ chúng tôi, giáo chủ có thấy như mình đã bị bóc lột không? Đức Thầy cũng vui vẻ, tươi cười đáp lại. Không, tôi nghĩ là mình được chia sẻ những khó khăn gian khổ cùng anh em chiến sĩ đang kháng chiến chống ngoại xâm. Đó là những người đồng cam cộng khổ, khi bình thường phải gắn bó chân tình. Thì khi nguy nan mới hết lòng đùm bọc lẫn nhau. Đức Thầy đã hiểu xa trong rộng, nên Ngài đã bắt nhịp cầu thiện cảm ấy từ lâu. Theo ông, Thành Nam Chuyện thứ 490 Được thầy cứu Năm Bính Tuất 1946 Khi lực lượng võ trang của dân xã Hòa Hảo ra miền Đông tham gia chiến đấu chống ngoại xâm cùng lực lượng liên quân Bình Xuyên. Bấy giờ, đời sống trong bưng biển rất là thiếu thốn về mặt vật chất và nhu yếu phẩm, cũng như những đồ dùng cần thiết cá nhân, nhất là cho phụ nữ. Ngày kia, có một phụ nữ đem khăn choàng tắm vào bán, tận trong an toàn khu. Lúc ấy các bà như bà Ký Giỏi, tức Triệu Thị Dạng, bà Sáu Nhạn, bà Bảy Lánh, tức Giang Ngân Lánh, gặp thì mừng lắm, cùng nhau mỗi người mua một cái. Khi người đàn bà bán khăn choàng ấy đi khỏi, Đức Thầy mới gọi các cô tới, hỏi. Các cô có biết người nữ bán khăn choàng lúc vừa rồi là ai không? Các bà chân hững, không ai biết cả, nên trả lời cùng Đức Thầy. Bạch Thầy, chúng tôi không biết. Đức Thầy giảng nghiêm nghị, cảnh báo. Đó là nữ gián điệp của giặc Pháp đưa vào tiếp cận căn cứ của ta đó. Chiều nay các cô chuẩn bị nấu cơm cho binh sĩ ăn trước 2 giờ để chuẩn bị tránh pháo. Quả đúng như lời Đức Thầy. Trọng pháo thi nhau nhã đạn nhắm vào căn cứ của ta mọi người tính chạy vào hầm trú ẩn như mọi khi, thì Đức Thầy chỉ tay ra lệnh. Tất cả chạy hết ra đồng trống, lấy cây cỏ ngụy trang. Ngừng tiếng đạn pháo một hồi lâu, mọi người trở vào căn cứ, thì hỡi ơi, tất cả đã bị cài xới tan tành. Mấy chị phụ nữ dân quân ôm nhau khóc như mưa, cùng biểu bảo thưa. Nếu không có thầy, tất cả chúng con đã không còn mạng sống qua trận đạn pháo vừa rồi. Đức Thầy lúc nào cũng như người mẹ, chở che bảo bọc cho tất cả đàn con. Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, nhưng nhớ đến tình thương yêu cứu độ của Ngài. Cảm xúc của mọi người nghe qua vẫn còn nguyên hiện. Cô Út, Giang Ngân Lợi, thốt nốt. Theo lời kể của chị cô là cô Bảy, Giang Ngân Lánh